gì ôi đây cái xanh cái sao hồi sao đây anh em à, đồng nghiêng là lấy cả rồi đấy các bạn đây. bì mà rồi cái câu nó đem bì à <laughs> hay là đình à, phòng sinh à, hứa hẹn một đến buổi thu đây các bạn Hết xui, hết xui ừ. à, Đằng kia thì ờ, đồng đội của tôi đang ờ, đi thả câu vàng và lưới để sáng mai chúng tôi sẽ thu hoạch còn bây giờ anh em chúng tôi chỉ có là câu đây thôi đây sản phụ câu cá vô <laughs> Long Long. <laughs> Quả đẹp luôn. Đây là mình là sạc thu câu cá ngày hôm nay nha. À, cứ cho là như vậy đi. Yo. Yo. Yo. Nam Đông TV tiếp tục chào. Lâu gái các bạn. À. <laughs> đưa bì lấy cho anh để em kẹo lấy cho anh đừng có nói nhiều đưa bì lấy kẹo lấy cho anh kìa chú hiệp hiệp ơi bì kéo bì kéo lấy bì lấy kẹo lên anh đây các bạn cả chặt lâu wow wow wow Rồi mé rồi, biệt chỗ rồi Đi bấm rồi quay đi Lên Cả lên các bạn ơi Lên uh, uh, uh, Leo leo leo leo à. Chặt lũ, chặt lũ các bạn ạ, chặt lũ. Đấy Ăn này đi lấy bi Dạ một cả mắc hai lưỡi ừ, Thoảng được một hết ờ. Thoảng đến đâu đây quay đây đây đây là sạc thủ công bản thứ hai đồ quên một cái là quên đem cái găng tay để cái khăn không có khăn quên đem rồi đây đây đây vì không. đây vì đây kẹo cỏ rồi chứ rồi ừ. ừ. kem mua kem mua đây rồi bình tĩnh càng kéo thì các bạn nghe càng kéo không chít chít chít chít chít chít và bây giờ là chít, chít, ờ, chít. ngu người uh, <laughs> à, ngu người vì bị ăn lưỡi cấu <laughs> các bạn các bạn cái việc uh, cả ngu người và người ngu người ra đắng không wow, đó đó đó người vừa vừa thể hiện người ngu người đó người cá, người cá. bác là đây trò đây trò đây Lộn. rồi hết nhung nhật rồi sao có gì đâu một đồng tài có cái bài hết một đồng tạc rất nhã thôi đừng chết cá uống đó mắc mà đây các bạn xem mắc nó bùng luôn ấy yeah, dạ, rồi Ê. và bây giờ là thành tích là 10 con rồi các bạn à. đây và chỗ nhổ cá của chúng mình là đây hiện tại là bây giờ là 10 con rồi các bạn và này cũng quay kịp các bạn Đây lại thêm một chủ lồ gái luôn wow, wow. lại phải kiếm ít đó các bạn đó đó là cả lầu gái hay lương lệ chi rồi cũng không làm gì được luôn nha đây tiếp tục lên cả liên tục luôn các bạn à phe cái lắp đã chưa qua một vị trí mới đây, đối rồi sang kỳ nhông <laughs> anh ta đã treo qua một dãy à, núi rất là cao để chuyển qua vị trí mới đấy à, hy vọng đêm nay à, sẽ có những à, con Hugo được đưa lên khỏi mặt nước thôi ơi à, ăn rồi ăn rồi rồi cần dài cần dài đó đó đó đó Ồ, ồ, ồ, lại, lại, lại Chỗ này cũng đã ra dài lắm, được không lo Đến đi quan sát được Ừ Wow, đẹp ngồi Rồi, đi đi Đi dài cửa đông đôi Dài cửa đông đôi à, ờ, đồng đội ờ, đi xuống bùi giờ mông nhưng mà bây giờ lên không được bởi vì giữa nó mắc lại hết tất cả những thứ trên người của đồng chí đây đấy <laughs> cho mô nữa lên qua qua qua qua chạy kèo đấm đêm có có chuyện đêm khuya bà ơi đây đây đây đây đây đây đây phải không à à à à phải phải thôi rồi tạm thời uh, hết uh, hiệp thứ hai ê ê ê, ê có gì vậy ô con bơi bơi bơi chứ hết hiệp thứ hai là khoảng một ký à, cá lấu gai được các bạn đây bây giờ là có anh em đang đi à, thả lưới dưới kia đây sáng mai à, chúng tôi sẽ có kết quả rồi rồi rồi rồi rồi rồi ôi sao mấy con đi mà để xảy nữa thôi tao cắt đầu mày luôn oh, dưới đây dưới đây cái dưới đây rồi rồi rồi không sao không sao một chót là chết chết thì mình chết mình nấu chảo mình nướng đây đây ánh sáng không đủ đó nên chỉ thấy mơ mơ à én rồi đó đó đó đó, đó. đưa cái đó đưa đây đưa vào đưa vào thường lên có thể hiện làm gì mà khổ nó bé quá đã luôn hôm nay có chú hiệp đi treo đài chú bữa cho thoải mái luôn có một to trước có một nhỏ ăn sau rồi vô qua qua qua qua nhẹ nhàng phải điềm đàm thế bởi đấy mình là con trai huế mà công làm em hết hồn đấy còn cái luôn em bắt tiếng tôi bày rồi rồi đem lưới qua cho anh Phước nè Em nằm bị lưỡi uh, hiệp á Đây đây Đen bố Em có đen à Một rồi Trời ơi Đi Hiệp đi giữa đây Lấy lấy lấy rồi Lấy luôn bạn tiếp tục thả lưới luôn rồi năm năm bây giờ là ừ, ừ, về đêm rồi chúng tôi phải nhà, nhà cố gắng kiếm cá để mà <laughs> mãi về có thành tích các bạn wow wow wow ờ, đuổi ra quần áo ui trời Wow, trồng cả cà niếng các bác. Oh, oh. Cả, cả niếng khổng lồ. <laughs> wow. lâu lắm tình ôi trời, trời, trời ba, bao nhiêu lâu rồi mới gặp lại chồng nó ơi trời <laughs> ê ê ê mít đi tóm đây bày hung rồi không <laughs> bơi, à? đuổi nhau bơi hết Ôi vô đâu đâu đâu đâu đâu vô ừ, <laughs> nghe cả ai bo ra hết <laughs> ừ? rệt đấy à nấm nấm nấm nấm vậy rệt à hmm. chơi sâu rớt con con nằm rồi mó vi lưỡi năm đấy rồi con trôi đi mua nữa Thôi đi vô đi vô đừng có quay nữa kìa đó. Bố trong trống trong. Đừng đi bằng quay đâu. Wow wow wow. wow. Bầm chết ra. tôi sẽ nghe cả ai bơi ở phao ra luôn <laughs> đây câu chuyện đêm khuya vẫn còn thịt sông khói đây đây là sản phẩm cá tèn áp đá <laughs> đây cá xanh cá xanh này còn gọi là cá niên đấy các bạn đây cũng áp đá luôn nướng uh, trên đá cho nó khô từ từ như vậy nào mới ngon ai rồng vượt đại dương thiên vâng, nga lên. Vâng. lường sông ơi giời bưng cái ly lên nè, thiên nga ẩm rồi anh biết nắng không chẳng ai ngồi tí nữa là nó nhảy ra ngoài sông tờ <laughs> luôn à, ừ, nước nói à, đây à, các bạn xem những video trước thì biết đây là nước nói rồi ừ, đây chỉnh nó chỉnh nó nước nói không bỏ xa xa đâu có hai ba ngày là wow wow sure cả áp đá chỉ thế rồi ôi lấy nằm qua nằm qua lấy cái chế bọ lấy cái chế bọ lấy chế bọ ô lấy cục đá à đây này lý sáu đấy ok lên được đây năm năm năm năm năm năm năm ôi nóng dễ sợ ôi đây nè ôi ôi tay phòng tay phòng ôi từ từ Ô. phòng thiệt chứ <laughs> tưởng phòng Ô. già Ô. <laughs> rồi rồi rồi mồi mới mồi mới ăn gì đó ăn gì đó mồi mới đây cả niêng áp đá với cà teng cà teng này đây rồi rồi rồi rồi rồi đây đây đây đây đây wow wow wow ui sao cái sắn đi là ăn cả cất mình ngon lắm <laughs> ừ ăn cái đầu thôi hả thì con ngầm năm làng với mày anh ăn gì đâu ô ô ô ăn gì là vậy trời thôi mình làm luôn mình làm cái đầu luôn đi ờ, hai hai đứa gần nhau bình luôn <laughs> ăn đi mà, mà chất lượng này ôi trời ơi ăn ruột từ từ ăn khô á về về mua giống không ờ, ờ, họ bạn ờ, giống còn mấy lần mua mà mua mua khô nữa đấy ừ. ăn hẳn ngon bằng thì chính xác rồi tiếp ở đấy ở đấy từ đó mà lối lên đây từ đấy, đây <laughs> mình đang tại chỗ khác ấy rõ ràng quan điểm từ đấy mình chuyển về gì thế khác rồi À, đây. Bắt về đây tôi là về Cả chân này. Chân quá ơi. Ừ, ừ. Chân luôn. Ôi giời con cạnh cá chi đi cái sao cái sao cái sao luôn đưa hắn còn cà leo này cà leo <laughs> còn cà leo cái sao cả trên ừ, rồi hai uh, cân thủ uh, đi về rồi hai làm lý đà về rồi về thì thôi đừng uống nữa thuộc thuộc thuộc miếng thuộc miếng đi đầu cái mèo ngủ thôi các bạn Thằng đen đi, à, đi ngủ nữa Ồ Ra đâu Rồi <laughs> Tất cả đi ngủ Giữ gì sức khỏe Mai để mà gần cả về Ôi chà Đây Đông đội ngủ như con cho con luôn <laughs> bên kia đâu đời bên kia ngủ nữa rồi à. cho các bạn ngủ ngon hẹn gặp lại vào sáng mai